phải đi chơi Mẹ đi chùi toilet Đất gel siêu tẩy với công thức dạng gel mới giúp tẩy rửa, diệt sạch vi khuẩn cứng đầu và cho bồn cầu tỏa hương thơm mát. Bây giờ đi thôi. Tẩy như đất thật là sạch.